Hello, chào mừng anh em đến với livestream của Hùng Vừa rồi thì có khách gọi vào Zalo đâm ra là phải ngắt cái livestream. Đấy thì bên Hùng vừa mới về ờ, một ờ, lô hàng ờ, Hơn 100 đôi tất cầu lông Yonex với cả 28 đôi giày cầu lông Linh Linh chính hãng Nhưng mà nó mới về được có một nửa thôi Chắc được tầm khoảng 13-14 đôi Thì Hùng cứ bóc trước cho anh em mấy hôm nữa thì các size còn lại nó về thì sẽ lại đăng tiếp cho anh em hàng thì phải nói là chắc phải gần 2 năm nay rồi Hùng không kiếm được một lô hàng giày của lông Li Ninh chính hãng mà có giá tốt như lần này cũng như là mẫu cũng rất là đẹp mẫu này thì trước kia cũng đã từng bán rồi phải thực sự là từ sau Covid là giày hay là tất cứ bất cứ hàng hóa gì nó lên kinh khủng lên kinh khủng luôn mọi người đấy thì phải nói là lần này rất hiếm mới kiếm được một lô giày cầu lông ly ninh chính hãng mà giá nó tốt như này dưới một triệu khuyến mai tính ra là khoảng tầm 40 ờ, phần trăm hơn 40 phần trăm tí à, trước khi ờ, bóc hàng thì Hùng cũng chưa bóc hàng đâu tất thì Hùng mới bóc còn giày thì chưa bóc hàng thì một lát nữa bóc cho anh em trước tiên chúng ta cũng phải làm thủ tục chúng ta chào nhau cái cho nó sôi động nào chúng ta phải tương tác với nhau một chút Hello mọi người nhá Mọi người comment hai chúng ta chào nhau cái nào Để xem là ai đang ờ, xem live stream của Hùng Để Hùng có thể chào mọi người nhá Trước tiên cứ bật cái Facebook lên Facebook lên để comment mọi người Bật trên máy tính lên để comment mọi người Hùng còn đọc được Facebook giờ nó toàn ẩn comment thôi Rất là ghét Hello anh em, em chào chào anh à, Henry Trần nhá Xin chào anh Henry Trần Có anh em nào hello nữa không nào Hello anh em, em chào, chào anh à, Henry Trần nhá Mình tắt âm à, không. Hello anh em, có anh em nào à, muốn mua giày cù lông không? Lô hàng quá ngon luôn Nhưng mà hàng rất là ít, kiếm được đúng 28 đôi hiện tại thì mới về được một nửa đấy thì ờ, anh em nào đang có nhu cầu mua giày hoặc là có bạn bè muốn ờ, mua giày thì giới thiệu giúp Hùng nhá hàng này thì đảm bảo về chắc chỉ vài hôm là hết sạch thôi thậm chí là một hai hôm là hết đấy đấy thì anh em nào đang cần mua giày thì còn anh em không chào nhau thì thôi chắc là sao lạ nhỉ toàn người mới vào xem like của hùng hay sao ấy chắc là hùng ly không đúng giờ cho lắm hello anh phạm gia nhá mãi mới có người tương tác <laughs> ok bây giờ ông bóc cho mọi người đây ờ, đây là một chắc là một đôi họ kiểu đại loại họ đóng thiếu cho mình trong họ gửi bù ấy đấy một một thùng với một cái kiện này đấy băng dính li ninh băng dính của băng dính của hãng li ninh luôn hàng nội địa trung quốc nha anh em bền lắm hàng nội địa suy cho cùng hàng nội địa vẫn là đẳng cấp của nó đấy anh em ạ có những khách vào cứ tưởng bóc phốt mình à, bảo bóc phốt thằng em bán anh đôi giày đi 35 chưa hỏng mày hùng chả biết mình bảo quái hôm nay đi kiểu gì được 35 mình đi giày chưa bao giờ phá kỷ lục được một năm à cái này màu à, xanh chuối cái này chỉ có size 43 là màu này thôi còn xanh tại vì cái màu đen anh em nào thích phong cách này không trẻ trung sáng rực lửa không Thực ra là Hùng nhập màu đen nhưng mà vì màu đen nó hết size 43 rồi Nên là mình lấy thêm màu xanh chuối nữa Nhưng màu này phải nói là độc nhất sân luôn Đấy. Màu này cực kỳ chất luôn Màu xanh chuối nhá Chất không anh em Đấy thì đôi giày rất là ngon Đấy Kiện hàng gửi từ Trung Quốc về luôn anh em nhá Đây toàn tiếng Trung Mình cũng chả biết dịch Cái này chỉ dùng phần mềm dịch thôi Đấy badminton generation badminton team cái gì đây đấy đại loại thế đây đơn hàng toàn uh, kiện hàng toàn chữ Trung Quốc này đấy thì đôi này đây mã nhá ITP 023 1 size uh, 43 giá gốc là 499 nhân dân tệ nhá toàn tiếng Trung này thì hàng nội địa mà thì nó tương đương với khoảng 1 triệu 750 thì hùng sale với cái màu xanh chuối này thì nó đắt hơn nhập vào đắt hơn thì cũng phải bán đắt hơn một chút cho anh em thực ra nếu mà bán cao hơn một chút nhưng mà tính ra giá mình nhập cao hơn khá là nhiều đấy cái này uh, bán chín trăm rưỡi nhá ship bốn chục là chín trăm chín nhá hùng nói thẳng với anh em là bây giờ kiếm một đôi giày ngon như thế này và mức giá như thế thì không có đâu tại vì hùng đã <laughs> kiếm hơn một năm nay cũng chả có lô hàng nào mà sản phẩm vừa ngon mà hàng nội địa xong rồi còn giá rẻ nữa dưới một triệu có một đôi giày chín trăm rưỡi còn ờ, đôi màu đen thì bây giờ hùng bóc cho anh em đôi màu đen chỉ có chín trăm thôi và nhầm chín trăm hai thôi còn tất kia còn năm chục một đôi nhé nhưng mà hùng chỉ ship tối thiểu ba đôi thôi còn anh em mà mua cùng hàng khác thì có thể ship một đôi nhưng mà ôi rồi bóc ngược sao nó gửi cho mình xe à hình như mình đặt cả 44 à mình đặt có một hai đôi 44 hay sao nhỉ thực ra mình đặt sai nào mình còn chả nhớ cả chắc là có đặt 44 nó gửi cho mình sai 44 Ôi có cả size 415 có cả 44 cho anh em nha đây nhìn thấy một đôi 44 này hôm trước chắc ờ, ôi ở hai đôi 44 luôn anh em ạ không biết mình có đặt nhầm hay họ gửi nhầm nhỉ chắc chắc là mình có đặt size 44 đấy tại vì hôm trước có mấy anh em hỏi anh em nó đi size 44 không? Đây có hai đôi 44 cho anh em nhá. Đây, những đôi chính của nó đây. Sao bụi thế? Đôi giày để trong hộp mà bụi nhỉ. Đây hơi bụi tí. Đây nha anh em, size 44 đây. Đấy, giày màu đen này. Đấy, thì uh, review cho anh em một tí về sản phẩm nhá. Đôi này trước cũng cũng bán mà bán cũng rất là chạy nhưng mà ngày trước bán là là hàng uh, chính ngạch, hàng nhập khẩu. Đấy nó có hơi bị bụi một tí. Đấy, bụi này. Thấy uh, ờ, rẻ lau cái nhỉ lau cái là sạch ngay ok anh em đôi giày nhá nhìn tận mắt luôn này đấy nhìn như kiểu nhìn thực tế tại shop luôn đấy lúc nay giới thiệu nhá 499 tệ tương đương với một ờ, bảy uh, 750 gần một triệu 8 tiền Việt Sale ừ, có 920 đôi này thôi Hiện tại thì ờ, mới về size 415 và 42 à? Còn size hiện tại với về 415 và 42 cũng như là size 43 là của của cái màu đôi này không có 43 màu này. Chỉ có 43 màu xanh chuối như ban đầu Hùng cho mọi người xem nhá. 43 màu xanh chuối 950, còn cái màu đen này là 920 nhá. Ship 40 nữa, tặng hai cuốn cán. Và hai cuốn cán vợt và một chặn mồ hôi cổ tay nha mọi người co có 920 thôi Giới thiệu một chút về anh em về đôi giày Đôi giày này thuộc uh, dòng tầm cao Dưới cao cấp của liên Ninh Giá gốc là 499 tệ Giới thiệu rồi Và đây Đây là dòng uh, đế Light TD Light có nghĩa là nhẹ đó mọi người Đấy Thì uh, dòng đế này nó nhẹ Và tương đối nhẹ và êm Đây mặt đế thì uh, được Là cao là Nó cũng là cao su thôi chất liệu cao su ờ, đặc biệt và được ờ, có khả năng ờ, chống mài mòn tốt Hùng thấy lớp đế của đôi này cũng rất là dày nên anh em có thể chơi cả sân bê tông cũng như sân thảm nhé đấy và nó được phun sơn cái này là phun sơn đồng màu màu cam mặt đế thì được thiết kế để giúp đôi giày bám nền và đế thì có thiết kế công nghệ đây là công nghệ Pro Balock đó là bộ kết nối bộ đây hay còn gọi là công nghệ chống xoắn nó sẽ kết nối phần trên và phần dưới của đôi giày giúp uh, giữ ổn định uh, khi mà chúng ta tiếp đất cũng như là nó sẽ hấp thụ bớt cái lực bớt cái lực uh, giảm trợ uh, lực ừ, rơi từ trên cao xuống ấy nó sẽ hấp thụ bớt cái lực uh, tác động vào chân của chúng ta cũng như là trong quá trình bật lên nó sẽ nó sẽ ờ, hỗ trợ cho lực bật đấy. đây là miếng kiểu miếng nhựa đây là miếng carbon này. đấy để và chống xoắn theo các chiều ấy bởi vì đế giày giày mềm ấy đế giày mà mềm mà không có chống xoắn thì sẽ rất dễ là khi tiếp đất nó bị nó kiểu bị lệch về một bên ấy, thì có thể dẫn đến lật củ chân mọi người đấy nghệ pro ba lóc nha đấy và đây đuôi giày ờ, phía trong là một lớp lưới dệt sợi cước đây anh em với kiểu dệt này thì chúng ta sẽ không ờ, sợ nó kiểu uh, kiểu dệt này nó sẽ rất là bền nó không giống như dệt vải dệt vải thì đi nhiều có thể có thể sẽ bị rách nhưng mà dệt kiểu sợi cước này thì nó sẽ rất là bền và khó có thể rách được tiếp theo là một lớp da được in ép nhiệt lên công nghệ không lạ của Lê Ninh công nghệ hàng đầu của Lê Ninh ép nhiệt nó không cần dùng đường may nó ép lên lớp lưới dệt này. đấy thì lớp này nó rất là dày nó có một lớp mỏng bên trong và một lớp nổi ở bên ngoài đấy thì với cái lớp nổi như này thì nó sẽ hạn chế tối đa nó bảo vệ cái lớp da của giày khi mà chúng ta dê ờ, chạy và chúng ta dê má đấy. đây ở đây nó làm vân nổi lên trông cũng uh, tạo lên sự độc đáo cho đôi giày khiến đôi giày trông sang và đẹp hơn đấy mọi người nhìn từng góc cạnh của đôi giày luôn nhá đấy. và chất liệu giảm chấn của đôi giày này chính là chất liệu Liling Cloud đây biểu tượng của Liling Cloud đây nó rất là mềm và êm độ đàn hồi cao anh em đi giày linh ninh nhé càng đi lâu thì sẽ càng êm ra có thể mới đầu mọi người đi ờ, nó chỉ thấy nó êm bình thường thôi nhưng mọi người mọi người khi mọi người chạy một thời gian ấy, cái lớp giảm chấn đây này cái màu trắng này, này cái lớp giảm chấn của nó bắt đầu nó mềm ra ấy. đấy nó bắt đầu mềm ra thì lúc đấy đi rất là êm chân luôn đi ờ, linh ninh càng đi về sau càng sướng đấy lớp giảm chấn lining của cloud nó rất là dày đấy linh Lightning lao ngon Đôi giày à, phải nói là rất là ngon nhưng mà hiện tại thì mới về có size 43 à, của à, 444 nha, có có size 44 đấy, có size 44, đôi này 44 luôn này, đúng rồi. Đây, size 44 nha anh em nào chân ngoại cỡ mà kiếm size 44 khó thì quất luôn đôi này cho em. Có mỗi hai đôi 44 thế đấy tại vì nó size to hùng cũng không nhập thì nó không phổ biến lắm đấy tại vì có khuyến mãi giá tốt nên là hùng mới nhập thêm size 44 cho anh em đấy còn bây giờ hiện tại mình có size 44 này với cả size 43 là màu xanh chuối nhá màu xanh chuối này hùng bóc đâu nhỉ biết đâu đây. Ok, 43 thì có màu xanh chuối nhá Xanh chuối đẹp long lanh anh em độc nhất vô nhị luôn màu cực kỳ độc và đẹp mẫu này thì ở Việt Nam sao mua được cái này chỉ có sách tay về đấy màu xanh chuối thì có size 43 thôi vì nó cao hơn mà nên là Hùng không nhập mấy size bé thực ra Hùng bán 950.000 đắt hơn đôi đen này 30.000 nhưng mà thực ra Hùng lãi còn ít hơn đôi đen này một chút đấy, tại vì nhập vào nó đắt hơn nhập vào đắt hơn 50 chục nhưng mà không muốn bán đội giá lên cao quá tính cả ship cho mọi người cũng chỉ 990 không không muốn đội lên thành hơn một triệu cả ship nên Hùng quyết định bán 950 cho anh em bớt lãi đi một chút Đấy. có size 4 4 39.5 này 40 41 thì uh, hàng chưa về nhá anh em cũng nếu mà xem được live stream này tốt nhất lên uh, đặt trước dặn Hùng lúc nào có về thì Hùng báo luôn Hùng báo ship cho không có hàng nó có ít đấy hàng có ít ừ, ờ, mọi người đợi hàng về nếu mà không đặt nhanh nó không còn đâu nói thật chứ với cái giày ừ, tầm giá cao như này mà sale dưới một triệu thì phải nói là cực kỳ hiếm đấy hơn một năm nay hùng hùng kiếm săn hết chương trình này chương trình kia của bên Trung Quốc mà còn không kiếm được cơ mà lần này kiếm được có ít thôi đấy size 42 thì nó về đủ size có 6 đôi 42 này đấy nó toàn kiểu bị bụi chắc nó đặt trong kho hay như nào nó bụi ra cái bụi này như kiểu cảm giác như kiểu bụi cám thôi lau cái là sạch đấy lau cái sạch luôn đấy bây giờ rất đẹp này nó làm cái này nó làm vân nổi luôn nhá đấy, chất liệu da rất là dày dặn lưới Đôi giày này nhẹ, êm An toàn chống lật của chân Càng đi về sau càng êm Đệm gót của nó cũng rất là dày dặn cho anh em Cái lót của nó cũng rất là dày nhé Lót của nó bám thuôn theo lòng bàn chân ấy. Đâm ra là đi vào cảm giác nó rất là dễ chịu Đây lót nó cong theo lòng bàn chân Và nó nó đỡ hai cạnh ờ, lòng bàn chân của chúng ta Lót Li rất là dày và êm Đấy. và bên trong này nó còn có một lớp màu xanh như này mọi người nhé nó rất là êm luôn lớp màu xanh này nó cũng là một lớp giảm chấn Đấy. êm cũng rất là êm cho đôi giày hình như không biết hùng nhớ hình như là bản quốc tế hình như là không có cái lớp này bản nội địa nó làm có cái lớp này, này. thêm một lớp giảm chấn rất mềm màu xanh này ngoài ra thì giảm chấn chính của nó chính là lớp à, lining cửa lao này rất mềm và đàn hồi khi hùng dí vào nó cũng như kiểu nó muốn đẩy tay hùng ra luôn ấy. thì anh em càng đi nó càng mềm đấy thì uh, có mỗi đôi giày thì cũng chỉ giới thiệu được thế thôi mình cũng chả Ờ, cam kết là hàng chính hãng 100% và bảo hành một tháng cho mọi người nhé Tặng kèm hai cuốn cán vợt và một trận mồ hôi cổ tay Còn mức giá thì khỏi nói rồi Anh em không mua chỉ có kiểu tiếc thôi Người nói là không mua là chỉ có tiếc Hiện tại mới về size 415, 42 của màu đen 44 của màu đen và 43 của màu xanh chuối nhá. Nó xanh chuối như Hùng Nhập cũng nhìn như có có ba đôi 43 thôi. Tại vì uh, giá nó nhập cũng cao hơn nên là bán chín trăm rưỡi thực ra cũng trả lãi đồng mấy đấy còn size bốn ba chín chấm năm bốn mươi bốn mốt thì ờ, thùng nữa thùng nữa thì phải chắc mấy hôm nữa mới về đấy thì mọi người kết thì cứ đặt trước đi tiếp theo quay sang bên này một tí đây tất Ronex chỉ có 50.000 một đôi thôi nhá nhưng mà Hùng chỉ ship ờ, tối thiểu là ba đôi nếu mà anh em chỉ mua tất còn anh em mua kèm hàng khác thì Hùng có thể ờ, ship ờ, các đơn ờ, các đơn một đôi cho anh em một đôi kèm với các hàng khác có màu da cam này tất thì khá là dày dặn không quá dày dày quá thì cũng không thích không phải nói thẳng như thế ngày trước hùng nhập một lô tất đi linh nhưng mà nó dày quá công nhận nó êm thật nó êm dã man mà mà cảm giác nó gần như không dao luôn cái đợt lô tất đi linh đi bây giờ vẫn rít khít chân nhưng mà mỗi tội nó dày quá nhiều khi mình đeo mình bình thường mình đeo giày size 42 mà đi tất dày quá cảm giác nó hơi kích kích chân đấy thì đôi đấy <laughs> mình lại toàn phải đấy đợt này mấy đôi giày chạy hùng phải toàn lấy lên 43 để đi mấy đôi tất đấy nó cũng kiểu nóng nó dày quá không tốt cái này không không phải tất dày ừ, ở mức cao nhất nhá nó chỉ gọi là hơi dày Đấy nói chung là cái độ dày tầm như này là phù hợp nhất cho anh em chơi cầu lông này Vừa đủ độ êm Mà độ dày cũng không quá dày Đấy thì có màu cam này Màu ờ, vàng Màu trắng Màu trắng thì là màu phổ thông nhiều anh em hay mua nhất này. Đấy, Màu đen nếu anh em nào đi giày màu sáng thì có thể ờ, đi tất màu đen Đấy. Và màu xanh nữa thì phải Xanh nữa Đấy. Có 5 màu cho anh em nhá xanh này Đấy. cái tất này nó chống rão cũng rất là tốt cái form nó rất là ôm vào chân và và cái này nó chống rão ít nhưng và nó rất là bám cái mặt mặt đế của giày ấy. khi mà chúng ta xỏ vào chân thì nó sẽ không kiểu bị xỏ vào trong giày thì sẽ nó sẽ có độ zip độ bám với mặt trong của giày thì sẽ không bị trượt form thì nó khá là ôm vào chân và cổ thì cũng không đây cũng là tất cổ cao nhưng mà nó cũng không quá cao nên là khi đeo vào chân nó rất là cân đối trông nó rất là cân đối bình thường ờ, tất này hùng thấy trên thị trường đang bán toàn 60 65 nghìn hùng bán rẻ cho anh em có 5 chục một đôi nhá thực ra là hùng cũng chính ra hùng cũng nên bán cao hơn tại vì đôi tất cũng trả lãi được bao nhiêu nhưng mà nói chung để bán thêm lãi được ờ, thêm ít nào hay ít đấy phục vụ anh em ờ, mua hàng là chính chứ thực ra nếu bán bán chỉ riêng tất không thì nhiều khi hùng ngại hùng chẳng muốn bán thật vì nó không được đáng bao nhiêu nên mới quy định gọi ba đôi ba đôi thì lãi được một tí công gói hàng hộp gói hàng thứ nữa đấy màu à, trắng này màu đen màu vàng màu xanh màu cao Ờ, mua từ 5 đôi trở lên thì ờ, tính giá 45 cho anh em nhé Phí ship thì vẫn phải tính ấy. Phí ship thì uh, ờ, 30.000 một đơn thôi 30.000 là Hùng cũng phải bù mất uh, một tí Một tí tiền ship đấy Để tính tròn 30.000 cho anh em đấy. Chứ ship hàng cũng trên 30.000 Phí ship cũng trên 30.000 Đấy thì rất là rẻ Có 50.000 một đôi thôi anh em ờ, ví dụ mua các sản phẩm khác ví dụ như là quần cán hay là mua bó cổ chân bó gối hay là mua giày các thứ chẳng hạn Đấy. thì anh em mua kèm tất đôi giày ngon thật lâu lắm rồi thực sự là lâu lắm rồi mới kiếm được lô hàng ngon như này giới thiệu anh em mà anh em còn không biết nắm bắt ờ, không nắm bắt cơ hội nữa thì thực sự là rất là tiếc bởi vì bản thân Hùng là người bán Hùng săn hàng Hùng thấy là để kiếm được cái lô hàng này Hùng hơn một năm nay chưa kiếm được lô hàng nào như này đấy cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi nha không biết nãy giờ có ok anh Nguyễn Bằng ship anh ba đôi tất ok anh luôn anh ơi đấy anh em nào mua tất thì ok em cảm ơn anh Đỗ Đức Vĩnh nha giày này giá tốt đấy ok anh tốt mà anh bảo hành cho mọi người nữa Hùng nói thẳng với mọi người là Hùng tự tin về chất lượng sản phẩm và giày ngon à, Cũng như là Cái này bảo hành là Hùng bỏ tiền ra Hùng bảo hành với anh em nhá Giày hỏng là Hùng chịu Đấy Uy tín cho anh em luôn Chứ làm gì có chuyện người ta bảo hành cho Hùng Hàng này hàng sách tay mà Hàng nội địa sách tay mà Làm gì có chuyện người ta Người ta bảo hành cho Hùng đâu Hùng tự bỏ tiền Hùng bảo hành thôi Ví dụ giày gặp vấn đề thì Hùng bỏ tiền túi của Hùng ra bảo hành cho mọi người thôi đấy đôi giày quá ngon luôn anh em nha ngon hết nước chấm rồi cảm ơn anh em rất nhiều Hùng à, xin phép kết thúc cái à đúng rồi giới thiệu một tí nữa quên mất không giới thiệu đến anh em dạo này thì Hùng có đăng bán cuốn cán nhưng thực ra đây cuốn cán chống trơn đặc trị mối tay trơn tuột vợt tiện giới thiệu cho anh em luôn độc quyền Sport Hùng Chất liệu đặc biệt không giống với bất cứ loại cuốn cán nào khác trên thị trường. Chống trơn ờ, rất hiệu quả, thấm hút mồ hôi tốt, mồ hôi ra mà vẫn bám tay. Đây chính là loại Hùng dùng 4-5 năm này rồi. Đấy, mọi người thấy không? Chất liệu. Mọi người trông nó giống như kiểu nỉ ấy mọi người nhỉ? Đúng không? Cái này thì bên nhà sản xuất họ ghi thông tin là da lộn nhá. Họ ghi thông tin chất liệu của cuốn cán là da lộn. Đấy là người ta ghi thế còn Thực tế Hùng cũng chả biết nó là chất liệu gì Cũng giống giống da lộn thật Đấy, nó bột bột này mọi người nhìn thấy không ạ Đấy, cuốn này thì Hùng bán rất là tự tin Hàng bao giờ về cũng hết mà Khách quen họ cái đặt Nên nhiều khi Hùng chả đăng Tại vì bởi vì hàng về cho khách quen ấy Họ đặt coi như gần hết rồi đâu Với cả còn một số thì mình thỉnh thoảng mình ờ, tặng quà cho khách, các khách mua hàng khác Cuốn cán chống trơn đặc trị mối tay trơn tuột độc quyền rồi bót hùng. Không có thương hiệu nha. Đây anh em, băng dính đen xì không có thương hiệu gì hết. Thực ra ông thích làm thương hiệu nhái thương hiệu gì cũng được thôi. Thêm cái tên mà bảo nhà sản xuất thêm cái in thêm cái tên vào cái băng dính này được. Nhưng cái cái ờ, thương hiệu hay không thì không quan trọng tại vì cuốn cán thị trường bây giờ toàn cuốn kiểu fake cuốn nhái mà. Đấy. Còn cái cuốn này thì độc quyền support không? Hai màu xanh vàng chỉ có hai màu xanh vàng thôi, không có màu khác. Đấy, bán 4 5 năm nay rồi chỉ có màu xanh vàng thôi màu xanh và màu vàng chống trơn rất là tốt nhưng dĩ nhiên không thể so với cuốn Zonex chính hãng này nhá Zonex chính hãng nó là đỉnh cao của cuốn cán vờ rồi đấy nhưng mà cái này có thể cũng có tác dụng như cuốn ờ, gọi là tác dụng ấy, tác dụng chống trơn cuốn Zonex chống trơn cuốn này cũng chống trơn và cũng rít tay khi ra mồ hôi Đấy, anh em nào mà chưa tìm được loại cuốn cán phù hợp dùng các loại khác mà vẫn trơn ấy, thì mọi người cứ thử đi mọi người cứ thực sự thử đi nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn không nói thật nhiều khách nhá ờ, nhiều khách feedback hàng mới đầu nhận nhìn đúng là xấu xấu bẩn bẩn nhưng mà đến lúc dùng thì lại có cái nhìn khác về sản phẩm luôn Hùng nói như vậy không phải để anh em quá ảo tưởng về cái cái sản phẩm này là nó công dụng kinh khủng lắm nhưng mà thực sự là nó rất là hiệu quả đối với những người bị da mồ hôi tay hay là cầm vợt cầm các cái loại cuốn cán khác mà bị trơn ấy. đặc biệt là cuốn vs không phải hùng chê cuốn vs nhưng hùng nói thật những anh em nào mà da nhiều mồ hôi tay mồ hôi dầu dùng vs như hùng mà dùng vs hùng vừa mới cầm vào chỉ ra một tí mồ hôi là tay như kiểu muốn bay vợt luôn Mấy loại cuốn gắn khác cũng thế Cũng không tài nào dùng được Ngày xưa chỉ có dùng Yonex xịn Mà một tip của nó Mua ở shop nào đắt thì là trăm hai Một tip ba chiếc Mà ở shop nào rẻ thì là một trăm ba chiếc Dùng cũng được bốn năm hôm là tay mình nó cũng mồ hôi nên dùng Cái đấy cũng bốn năm hôm là bắt đầu nó bong bong lớp bên ngoài rồi Đấy. Thì cái này cũng uh, Hùng thì ba bốn hôm Hùng thay một lần Đấy, 3, 3 4 hôm mình thay một lần. Còn nếu anh em nào mà bảo định mua cuốn cán mà nửa tháng, một tháng mới thay hoặc là vài tháng mới thay thì không nên mua loại này. Bởi vì anh em nếu mà thời gian lâu như thế mà thay thực ra cái cuốn vợt đối anh em không quan trọng. <laughs> Dùng loại nào cũng được, không nói thật. Khi mà mình không chơi chuyên ấy, khi mà mình ngày xưa mình chơi gà ấy, cái cuốn vợt mình dùng cả tháng cả năm mình có thay đâu nhưng mà đến lúc mà mình chơi tốt lên mình mới hiểu cái độ quan trọng của chiếc cuốn cán vợt như nào nó quyết định rất là nhiều luôn nhiều khi đánh độ nhiều đường cầu quan trọng cầu quyết định mà mình ví dụ mình thủ mà điểm tì mà nó bị trượt vợt chẳng hạn thủ không thể nào mà bung cầu lên được trượt bá ngón tay rồi thì thủ lấy đâu ra lực mà thủ nữa và khi đập cầu đập mạnh hết cỡ thì không dám đập chỉ sợ bay vợt Đấy. Nó đang phản tạt đua cầu với đối thủ đang tì cầu tự nhiên trượt búa ngón tay cầu bay ra ngoài nên nhiều khi anh em phải chơi kiểu cầu lông nó hiểu cũng là phong trào thôi nhưng mà chơi chơi kiểu tốt tốt chơi sâu sâu một tí thì sẽ hiểu được cái độ quan trọng của chiếc cuốn cán Đấy. mà chiếc cuốn cán này hùng rất là hài lòng với nó hùng phải nói hùng đam mê và yêu thích nó vì nó rẻ và nó lại còn nó lại giải quyết được cái vấn đề trơn tuột vượt cho mọi người đấy thế nên là hùng bán này rất tự tin giới thiệu anh em một cách chân thật Hùng thấy như nào nghĩ nào Hùng bán thế thôi và cái sự tự tin đấy của Hùng không phải chỉ đến vì Hùng dùng Hùng hợp Hùng thích nó mà là những cái khách hàng mua ấy họ đánh giá rất là tốt nhưng dĩ nhiên không phải là 100% nhưng mà trên 95% khách hàng mua hàng là đánh giá tốt và hài lòng và quay lại sử dụng sản phẩm này thật khách hàng những người mà đã dùng hợp cái loại này của bên Hùng dùng không muốn đổi loại khác cứ dùng loại này thôi không có là lại bắt đầu kêu luôn nhiều nhiều khi không có hàng khách bảo hàng gì mà về mỗi lần được một tí vừa mới về vài hôm tuần đã hết hàng mua không kịp <laughs> đấy thì anh em nhá anh em ờ, mua giày hay mua tất hay mua quần cán trống trơn thì ờ, anh em nhắn tin ủng hộ hùng nhá Ôi cảm ơn mọi người rất nhiều ờ, Chúng ta nãy giờ Hùng không biết là có ai đang xem live stream luôn đấy Thì bây giờ ừ, cho Hùng ờ, xin 1-2 phút để ừ, chào tạm biệt anh em nhá Hello anh em Chúng ta chào nhau cái nhở Hello mọi người Chúng ta say goodbye nhau cái nào Goodbye nào Có ai muốn goodbye Hùng không đúng anh Việt Dũng này quần cán chỉ có mỗi hai màu thôi Hello anh Nam NK Quay thêm ba lô cumpo đây cumpo hôm trước em quay bao vợt rồi uh, thì ờ, có giày à, Có có Thôi lúc nào quay sau nhá Bây giờ em cũng ờ, chuẩn bị Lên hãng Lining nhập ít giày ít vợt nhá Hàng bây giờ Bán sắp hết sạch rồi anh em Kệ hàng còn mấy đôi đâu Mấy thùng thùng ở gầm những cái thứ kệ hết bố giày rồi đây về được thêm lô này lô này thì chắc là bán một hai hôm là hết bố rồi thế thì anh em mua ủng hộ nhá goodbye anh em nhá ok em chào anh uh, goodbye anh Henry Trần nhá anh Henry Trần xem từ đầu đến giờ cảm ơn anh rất nhiều Hello anh Nguyễn Bằng, anh Nguyễn Bằng nếu mà ít mồ hôi tay thì có thể uh, trải nghiệm thêm cái cái loại uh, Uốn cán chống trơn GI này của bên em Cái loại này thì chống ờ, trơn cũng tương đối tốt Nhưng mà khi ra nhiều mồ hôi thì nó sẽ không rít tay bằng cái loại kia Nhưng mà cái này được cái là nó sẽ Khi mà ít mồ hôi thì cầm cảm giác nó sẽ bám tay Bám tay hơn Có nghĩa là cũng không phải bám tay hơn Mà cầm khi mà ít mồ hôi thì cầm cảm giác cái này êm và sướng tay hơn Đấy Cái loại GI này Đấy thì Hùng bán ngoài cuốn cán chống trơn uh, Ờ, độc đặc trị môi tay gia truyền kia thì Hùng còn bán thêm cuốn này nữa cuốn này là để phục vụ thêm các nhu cầu khác ví dụ một số khách thì uh, không ra nhiều mồ hôi lắm thì dùng loại này lại rất là khen và đấy loại này thì có ba màu đỏ xanh vàng màu đỏ đang uh, chỗ này đang hết ở trên kia hùng không tiện lấy đấy. xanh và đỏ xanh vàng màu này hơn có cái màu đỏ nữa Đấy, cuốn GI này cũng rất là ngon nhưng mà nếu mà về chống trơn mà đặc trị mồ hôi tay thì loại kia Hùng vẫn đánh giá cao hơn nhá. Tại vì Hùng dùng loại kia Hùng thấy ưng hơn. Nhưng mà khi ra ít mồ hôi dùng cái loại GI nó sẽ êm tay hơn. Và cái loại chống trơn của bên Hùng thì nó sẽ có đặc điểm nó sẽ ngắn hơn những cái cuốn cán loại khác trên thị trường một chút nhá. Nên là anh em mà cuốn như các loại khác thì sẽ bị thiếu một chút, nó mất khoảng mấy phần ngắn hơn mất khoảng mấy phân nên là Hùng sẽ khi cuốn thì Hùng sẽ kiểu san đều san đều hơn ra một chút ấy, là nó vừa là nó thoải mái để cuốn đấy còn uh, có một số cái khác ví dụ uh, livestream về bó gối hay là bó cổ chân các thứ thì giới thiệu anh em sau nhá bó gối bó cổ chân bó lưng này bó đùi này ví dụ căng cơ đùi sau khi mà đánh hiểu dướn nhiều ấy đặc biệt các bạn đánh đơn ấy, căng cơ đùi sau thì có cái bó đùi hỗ trợ và cuốn cán vải nhá em ờ, dùng cuốn cán cao su mà không hợp thì có thể dùng cuốn cán vải mà cuốn cán vải vẫn không hợp nữa thì chuyển sang loại cuốn cán chống trơn nhà hùng dùng đi hùng sướng các thiết bị bảo vệ dùng có bán cả vợt nhá vợt liên ninh mấy thùng vợt ấy nếu anh em cần cái gì thì nhắn hùng tất vợt giày vợt phụ kiện ờ, bảo vệ bó khỉu tay này bó cổ tay này chặn mồ hôi cổ tay này băng mồ hôi đầu này bó gối này bó củ chân chống lật củ chân này bó bắp chân này bó lưng cho anh em đau lưng này. đánh cầu vặn sườn nhiều đau lưng cũng phải sắm cái bó lưng <laughs> thôi tạm biệt mọi người nhá không lan man nữa tạm biệt mọi người tạm biệt mọi người không lan man anh Nguyễn Bằng thì anh lấy hai cuốn hai mươi cuốn cán thì em cứ ờ, kiến nghị là anh ờ, lấy 6 cái loại trống trơn và 14 loại ấy nhá 14 chiếc loại GI em nghĩ là nên thế Đấy. hoặc là 16 chiếc GI và 4 chiếc cuốn cán trống trơn cái kia cái trống trơn em nghĩ anh cũng nên thử anh cũng nên thử dù sao thì tiện một lần ship thì mình cứ lấy hai loại mình dùng thử cái loại nào mình ờ, lấy chủ đạo loại kia mình lấy một hai cái hai ba cái là được anh bằng này thì em sẽ nhắn tin tư vấn thêm cảm ơn anh em kết thúc live stream đây rồi lên hãng lấy ít giày vợt nữa về bán cho anh em hàng bán từ này sắp hết bố hàng goodbye mọi người nhá chúc mọi người ờ, buổi chiều gặp nhiều may mắn và nhiều niềm vui nhá bye bye